các bạn tiếp tục móc cho mình qua cái chân móc kế bên này nè cái chân móc kế bên này ta sẽ tạo một mũi kép đơn vào đây khi đã có được hai mũi móc tiếp tục lên 3 mũi móc xích sau đó ở cái hàng móc phía dưới của phần thân áo các bạn sẽ bỏ qua cho mình hai chân kế bên ha ta sẽ bỏ qua hai chân móc này và móc vào chân thứ ba một mũi kép đơn nè sau đó tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích 1 2 và 3 tương tự như cái khoảng trống ban đầu mà mình móc á các bạn cũng bỏ qua cho mình hai chân kế bên và móc vào chân thứ ba một mũi kép đơn nha đây ta sẽ bỏ qua hai chân kế bên này và móc vào chân thứ ba một mũi kép đơn sau đó tiếp tục móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn nữa như vậy là ở đây mình vừa tạo ra được một cụm chân móc như thế này và một cụm chân móc như thế này ta sẽ tạo được một họa tiết lá ở phía dưới ha tiếp tục móc lên một mũi móc xích sau đó bỏ qua chân kế bên nè bỏ qua chân kế bên này và hai cái chân kế tiếp á các bạn móc cho mình hai chân kế tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè chân này cũng móc một mũi kép đơn thì ta sẽ có hai mũi kép đơn ha sau đó tiếp tục lên ba mũi móc xích bỏ qua hai chân kế bên này và móc vào chân thứ ba một mũi kép đơn tiếp tục lên 3 mũi xích 1 2 và 3 và cũng bỏ qua hai chân móc phía dưới nè và móc vào chân thứ ba và chân thứ tư á hai chân này mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc như vậy là mình vừa tạo ra được thêm một cụm để tạo cánh lá ở phía dưới nè và hai cái cụm của mình nó sẽ cách nhau là một mũi móc xích ở chính giữa đây một mũi móc xích như thế này ha và các cái cụm của mình nó sẽ kết thúc như thế này cụm đầu tiên cũng hai mũi kép đơn nè đây và các cái cụm của mình cũng cách nhau là một mũi móc xích ha thì tiếp tục để móc cụm thứ ba cũng tương tự móc lên một mũi móc xích bỏ qua chân kế bên và móc vào hai chân kế tiếp mỗi chân này sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc để ta bắt đầu một cái cụm tiếp theo khi được hai mũi kép đơn móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Ở mỗi cụm thì ta sẽ bỏ qua hai chân kế bên, móc vào chân thứ ba một mũi kép đơn nè. Sau đó lên 3 mũi móc xích. Và tương tự bỏ qua hai chân kế tiếp móc vào chân thứ ba và thứ tư hai mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Để ta hoàn tất được cái cụm thứ ba ha. Như vậy là mình cũng tạo ra được một cụm thứ ba nè và cụm thứ ba này cũng cách cái cụm đầu tiên là một mũi móc xích ha các cái cụm của mình nó sẽ có cái khoảng cách như thế này thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến cuối vòng nha ở trong một cụm thì ta sẽ có hai mũi kép đơn sau đó lên 3 xích tiếp tục là một mũi kép đơn nằm chính giữa 3 xích và hai mũi kép đơn phía ngoài ha ta sẽ tạo ra được một cụm cánh lá nè và các cái cụm cánh lá của mình sẽ cách nhau là một mũi móc xích và một chân móc của hàng phía dưới ha làm tương tự đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng thì lúc này cái cụm cuối cùng của mình cũng hoàn tất như thế này ha hai chân móc cuối cùng của mình cũng là hai mũi kép đơn để tạo một cái khoảng cách để ta nối với cái cụm đầu tiên ha thì đối với một số trường hợp cái số mũi móc của cái vòng tròn cuối cùng ở phần thân trên của mình á nó sẽ không có đủ mũi móc để mình tạo cái khoảng trống ở mỗi cụm thì lưu ý cho mình ở đây các bạn sẽ tạo cho mình như sau nè ở mặt trước mình sẽ có một cụm mà khoảng cách giữa cái cụm này nó sẽ cách nhau là ba chân móc ở phía dưới ha khác với cái cụm thông thường mình có cái khoảng cách là hai mũi móc nè đây cái khoảng cách ba mũi móc thì cái cụm thông thường của mình sẽ có khoảng cách là hai mũi móc ở phía dưới nếu mà dư mũi móc thì các bạn sẽ làm cho mình khoảng cách là ba mũi móc như thế này nha để mình có đủ cái khoảng cách để mình tạo các cái họa tiết lá ở bên dưới á và cái ba xích này lên trên ta cũng móc ba xích đều như bình thường nha ta sẽ xen kẽ một vài cụm như thế này để cho cái vòng móc của mình nó sẽ có đủ cái số cụm để mình tạo cái họa tiết móc bên dưới ha và khoảng cách giữa các cụm cũng cách nhau là một mũi móc xích nha khi đã móc được đến cuối hàng rồi thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích nè chân cuối cùng của mình sẽ chừa ra một mũi móc để mình tạo khoảng cách giữa cái cụm đầu tiên và cụm cuối cùng ha móc lên một mũi móc xích sau đó đâm kim vào cái chân móc thứ nhất nè cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên bên này và móc vào đây một mũi dời tiếp tục lên hai mũi xích thì như vậy là hàng móc đầu tiên của mình vừa hoàn tất và các bạn sẽ tạo ra cho mình các cái cụm tương tự như vậy ha ở hàng móc thứ hai thì cũng làm tương tự như hàng móc thứ nhất nè các bạn cũng tạo cho mình một hàng móc tương tự y chang như vậy ha khi đã móc lên được hai mũi móc xích rồi thì tiếp tục móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời nè móc vào đây một mũi kép đơn thì ở đây mình sẽ có hai chân móc nha sau đó ở phía dưới ta móc lên 3 mũi móc xích thì hàng móc này các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi móc xích di chuyển kim đến cái chân móc của mũi kép đơn lẻ ở đây nè cũng móc vào chân móc này một mũi kép đơn tiếp tục hàng phía dưới móc lên 3 xích thì hàng phía trên cũng tương tự lên 3 xích sau đó di chuyển kim qua hai chân móc kế bên này nè mỗi chân móc cũng móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc hàng phía dưới lên một mũi móc xích thì hàng phía trên cũng lên một mũi móc xích nè sau đó làm tương tự cho đến cuối hàng tức là mình sẽ sao chép cái hàng móc thứ nhất thành cái hàng móc thứ hai nha di chuyển kim đến hai chân móc này mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc phía dưới lên 3 xích thì mình lên 3 xích ở hàng móc này sau đó làm tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã móc tương tự được đến cuối hàng ta sao chép được hai hàng móc y chang như nhau như vậy rồi nè thì tiếp tục lên một mũi móc xích và cũng móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này và móc vào đây một mũi dời lên hai mũi móc xích như vậy là phần thân váy của mình đã lên được hai hàng móc màu hồng đều nhau size lớn thì các bạn sẽ thêm cho mình một đến hai hàng móc nha bây giờ mình sẽ tiếp tục móc hàng móc tiếp theo nè móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi kép đơn từ đây móc lên hai mũi móc xích 1 2 sau đó các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến cái chân móc của mũi kép đơn lẻ ở bên trong này nè chân móc của mũi kép đơn lẻ này các bạn sẽ móc vào đây cho mình nè móc vào đây một mũi kép đơn sau đó từ đây móc lên 3 mũi móc xích 1 2 và 3 cũng đâm kim vào chân móc ta vừa móc á, chân móc của mũi kép đơn lẻ và cũng đâm kim vào đây móc một mũi kép đơn như vậy là chân móc của mũi kép đơn lẻ mình sẽ tạo ra được một cái họa tiết như thế này ha hai mũi kép đơn và xen kẽ là ba mũi móc xích nằm chính giữa nè ở bên này mình có hai mũi móc xích rồi thì tiếp tục ở bên này các bạn sẽ làm tương tự lên hai mũi móc xích mình làm đối xứng ha di chuyển kim đến hai chân móc của hai mũi kép đơn bên này mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ta hoàn tất được hàng móc tiếp theo của cái cụm lá nè để móc tiếp cái cụm tiếp theo thì các bạn cũng làm tương tự ha lên một mũi móc xích để tạo khoảng cách sau đó di chuyển kim đến hai chân móc kế bên của cái cụm tiếp theo này mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi được hai mũi kép đơn rồi thì tạo khoảng cách móc lên hai mũi móc xích sau đó cũng di chuyển kim đến chân móc lẻ ở bên trong này móc vào đây hai mũi kép đơn và hai mũi kép đơn của mình sẽ cách nhau là ba mũi xích ha lên ba xích nè sau đó tiếp tục móc vào đó thêm một mũi kép đơn nữa ta sẽ có hai mũi kép đơn cho cái chân móc nằm chính giữa này và cách nhau là ba mũi xích ha đối xứng sẽ là hai mũi móc xích và di chuyển kim đến hai chân móc của mũi kép đơn bên này mỗi chân sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ta được thêm một cụm thứ hai ha và hai cái cụm này nó sẽ cách nhau là một mũi móc xích nằm chính giữa nè thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình cái cụm này ha móc tương tự cho đến cuối hàng móc để tạo khoảng cách cho cụm tiếp theo thì móc lên một mũi móc xích di chuyển kim đến hai chân móc này mỗi chân móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau đó sẽ tạo cho mình một cụm tương tự như vậy ha đây móc tương tự cho mình một cụm tương tự như vậy nè móc tương tự đến cuối hàng hai chân kế tiếp này mỗi chân sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau đó lên hai mũi xích ở cái chân móc nằm chính giữa này cái chân móc lẻ này móc hai mũi kép đơn và khoảng cách giữa hai mũi kép đơn sẽ cách nhau là ba mũi móc xích móc tiếp vào đó một mũi kép đơn nữa sau đó lên hai mũi xích móc vào hai chân móc cuối cùng ở đây nè hai chân móc cuối cùng của cụm mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc lên một xích và làm tương tự cho mình cái cụm này ha móc tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã móc được đến cuối hàng tiếp tục lên một xích và móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này móc vào đây một mũi dời lên hai mũi xích ở hàng móc tiếp theo mình sẽ tạo họa tiết lá nè móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi kép đơn để tạo được hai cánh lá cho hàng móc tiếp theo này các bạn tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích móc lên 3 mũi móc xích từ đây ha 1 2 và 3 sau đó di chuyển kim đến cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cái chân móc nằm chính giữa này nè cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên này ta sẽ móc vào đây ba mũi kép đơn cùng một chân móc ha kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba như vậy là ở đây mình đã có được 6 mũi móc ha ba mũi móc xích đầu tiên nè và ba mũi kép đơn thứ hai là ta sẽ có tổng cộng 6 mũi móc tiếp tục từ đây lên 3 mũi móc xích ta được 9 mũi móc nè mũi móc thứ 10 sẽ móc vào cho mình cái khoảng trống nằm chính giữa của hai mũi kép đơn phía dưới một mũi kép đơn ta được chân thứ 10 ha 10 mũi móc nè thì bây giờ các bạn sẽ làm ngược lại ha lên 3 mũi xích 1 2 3 được 13 mũi thì tiếp tục di chuyển kim đến cái chân móc của mũi kép đơn lẻ bên này móc vào 3 mũi kép đơn cùng chân móc 1 2 và 3 sau đó lên 3 mũi xích 1 2 và 3 di chuyển kim đến hai chân móc bên này mỗi chân sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì ta vừa hoàn tất được cụm đầu tiên để tạo cánh lá với 19 mũi móc đây 19 mũi móc nè 3 mũi nè 3 mũi xích 3 mũi kép 3 mũi xích sau đó là một mũi kép 3 mũi xích 3 mũi kép và 3 mũi xích ha tiếp tục cái cụm tiếp theo cũng tương tự ha tạo khoảng cách thì móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào hai chân móc của mũi kép đơn bên này nè mỗi chân móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc để ta tạo cái họa tiết thứ hai ha tương tự như cái cụm đầu tiên mà mình móc tạo khoảng cách thì các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi móc xích các cái khoảng cách của mình đều móc 3 mũi móc xích ở đây ha ta đều móc 3 mũi móc xích nè thì từ đây lên 3 mũi móc xích 1 2 và 3 di chuyển kim đến chân móc kép đơn đầu tiên này móc vào đây 3 mũi kép đơn kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba ta được 6 mũi móc ha lên 3 xích móc vào khoảng trống nằm chính giữa của hai mũi kép đơn phía dưới một mũi kép đơn tiếp tục lên 3 xích chân móc của mũi kép đơn kế tiếp móc vào đây ba mũi kép đơn cùng chân móc kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba từ đây móc lên 3 mũi móc xích và di chuyển kim đến hai chân móc của mũi kép đơn bên này mỗi chân sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha ta được thêm một cụm lá thứ hai nè và lưu ý khoảng cách của mỗi cụm sẽ cách nhau là một mũi móc xích nha sau đó ta sẽ tạo một cái cụm tương tự như vậy nè làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng và lưu ý các cái khoảng cách mũi móc xích ở các cái họa tiết bên trong này nè ta đều gây nên 3 mũi móc xích ha các cái họa tiết của mình đều gây nên 3 mũi móc xích đều nhau sau khi móc đến cuối hàng tạo hàng móc đầu tiên cho họa tiết lá của mình rồi nè thì tiếp tục lên một mũi móc xích để tạo khoảng cách giữa cụm đầu tiên và cụm cuối cùng ha móc vào chân móc của mũi kép đơn này một mũi dời sau đó lên hai mũi xích thì lúc này cái phần chân váy của mình nó sẽ có cái độ xòe ra như thế này ha đây ta sẽ có cái độ xòe ra như thế này nè và ở đây mình sẽ có 8 cụm có họa tiết nha tiếp tục móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi kép đơn hàng móc tiếp theo của họa tiết lá nè đây để móc tiếp theo cái họa tiết lá của mình thì các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích móc lên hai mũi móc xích một và hai sau đó di chuyển kim đến ba chân móc của ba mũi kép đơn cùng chân phía dưới nè mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha kép đơn thứ nhất cho chân thứ nhất kép đơn thứ hai cho chân thứ hai và kép đơn thứ ba cho chân móc thứ ba như vậy là ở đây mình có 5 mũi móc nè hai mũi móc xích đầu tiên và ba mũi kép đơn ta vừa gây nên tiếp tục lên hai mũi móc xích di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn lẻ bên này móc vào đây một mũi kép đơn sau đó lên 3 mũi xích 1 2 và 3 cũng đâm kim vào chân móc ta vừa móc mũi kép đơn móc thêm một mũi kép đơn nữa như vậy là mình vừa móc được 12 chân móc ha 12 chân móc nè 2 xích 3 kép đơn là 5 tiếp tục 2 xích là 7 một kép đơn là 8 sau đó lên 3 xích là 11 và kép đơn cuối cùng là 12 nè thì bây giờ các bạn sẽ móc đối diện lại ha móc đối xứng lại thì ta sẽ móc lên hai mũi móc xích 1 2 đâm kim vào ba chân móc kế bên này nè ba chân móc của ba mũi cùng chân á mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và kết thúc các bạn sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn nữa tương tự như cái điểm này ha móc lên cho mình hai mũi kép đơn sau đó di chuyển kim đến hai chân móc này mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc như vậy là hàng móc thứ hai của họa tiết lá mình cũng móc được 19 mũi móc ha bằng với số mũi móc của cái hàng móc thứ nhất của họa tiết lá nè ta cũng có 19 mũi móc thì để tiếp tục móc cái họa tiết tiếp theo ở cái hàng móc này nè móc lên một mũi móc xích để tạo khoảng cách sau đó hai chân móc này mỗi chân sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi đã tạo được khoảng cách rồi tiếp tục tạo cho mình một cái họa tiết tương tự như bên trong này ha khoảng cách nằm chính giữa ta sẽ có 3 mũi xích và hai bên thì ta sẽ có hai xích nè lên hai xích ba chân kế tiếp này mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc tiếp tục lên hai xích chân móc của mũi kép đơn lẻ móc vào đây hai mũi kép đơn và khoảng cách ở chính giữa này ta sẽ móc 3 mũi móc xích nha tiếp tục một mũi kép đơn nữa tạo được cụm nằm chính giữa rồi thì móc lên hai mũi móc xích ba chân móc kế tiếp này mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và hai chân cuối cùng tạo khoảng cách sẽ là hai mũi xích hai chân này mỗi chân một mũi kép đơn ha lên một xích sau đó móc tương tự cái cụm tiếp theo thì để ý cho mình cái hàng móc thứ hai này nè các cái khoảng cách móc xích này hai bên sẽ là hai mũi móc xích nè chỉ có cái khoảng cách nằm chính giữa này là ba mũi móc xích thôi nha còn tất cả còn lại đều là hai mũi xích ta sẽ làm tương tự cái cụm này ha khoảng cách giữa mỗi cụm sẽ cách nhau là một mũi móc xích móc tương tự đến cuối hàng sau khi đã móc được đến cuối hàng tạo cái hàng móc thứ hai cho họa tiết lá rồi thì tiếp tục ở cuối hàng các bạn cũng móc lên cho mình một mũi móc xích để tạo khoảng cách nè móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc đầu tiên này một mũi dời tiếp tục lên hai mũi móc xích và cũng móc vào chân móc ta vừa móc một mũi kép đơn giống như là các cái mũi móc đầu tiên ở phía trên nè móc vào đây một mũi kép đơn ở hàng móc thứ ba ta sẽ kết thúc cái họa tiết lá đầu tiên này thì từ đây móc lên một mũi móc xích sau đó di chuyển kim cho mình nè ta sẽ di chuyển kim đến ba chân móc của ba mũi kép đơn này nè và ta sẽ tiến hành chụm lại ba chân móc này thành một chân ha thì cái cách chụm như sau các bạn sẽ lấy len đâm kim vào chân đầu tiên kéo lên qua chân móc sau đó kéo qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy lên và đâm kim vào chân thứ hai kéo lên qua chân móc và kéo qua hai chân móc trên kim tương tự lấy lên, đâm kim vào chân thứ ba kéo lên và kéo qua hai chân móc trên kim khi trên kim của mình đã được 4 mũi móc như thế này thì kéo len qua hết chân móc trên kim ta sẽ chụm lại được 3 mũi thành một mũi ở phía trên nè và ở đây mình đã tạo ra được hai mũi móc rồi ha tiếp tục lên hai mũi xích sau đó di chuyển kim cho mình đến cái chân móc của mũi kép đơn ở bên này nè móc vào đây ba mũi kép đơn cùng một chân móc kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba thì mình vừa tạo ra được 7 mũi móc ha tiếp tục lên hai mũi xích nè ở khoảng trống nằm chính giữa của cái cụm này thì cái khoảng trống 3 mũi xích này ta sẽ đâm kim vào đây móc một mũi kép đơn ta được mũi móc thứ 10 ha bây giờ mình sẽ móc đối diện lại thì móc lên hai mũi móc xích chân móc của mũi kép đơn kế tiếp này tạo cho mình 3 mũi kép đơn cùng một chân móc kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai và tiếp tục kép đơn thứ ba ta được 15 mũi móc nè lên hai mũi móc xích được 16 17 mũi thứ 18 chụm lại ba chân móc này thành một chân ha cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào ba chân móc mỗi lần đâm kim qua thì kéo len qua hai chân móc trên kim lấy len và đâm kim vào chân thứ hai kéo len kéo qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy len đâm kim vào chân thứ ba kéo len kéo qua hai chân móc trên kim sau đó kéo len qua hết bốn chân móc trên kim ta được mũi thứ 18 mũi cuối cùng mũi móc thứ 19 thì móc lên một mũi móc xích sau đó di chuyển kim đến hai chân móc bên này mỗi chân móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc để kết thúc họa tiết lá ha như vậy là các bạn để ý cho mình nè ở hai bên của cái họa tiết này mình sẽ có hoàn tất một họa tiết lá như vậy có ba hàng móc ha và chính giữa ta sẽ gây nên được hàng móc thứ nhất cho cái họa tiết lá của mình nè đây họa tiết lá của ta sẽ có ba hàng móc và hàng móc thứ ba của cái cụm này ta sẽ tạo nên cái hàng móc đầu tiên của họa tiết lá nha thì làm tương tự cho mình nè lên một mũi móc xích và di chuyển kim đến hai chân móc này mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc để ta tạo họa tiết thứ hai khi được hai mũi kép đơn tạo cái khoảng cách này rồi tiếp tục mũi đầu tiên ta sẽ móc lên một mũi móc xích sau đó móc tương tự cho mình cái cụm đầu tiên này nè lưu ý nha ở hai cái điểm đầu tiên ta sẽ móc một mũi móc xích còn các cái điểm nằm chính giữa sẽ gây lên hai mũi xích ha ba chân móc này sẽ chụm lại thành một chân lấy len và đâm kim lần lượt vào ba chân móc sau đó kéo len qua hết bốn chân móc trên kim ở ờ, cái khoảng cách đầu tiên ta có một mũi móc xích thì các khoảng cách còn lại sẽ có hai mũi xích nè ở chân móc của mũi kép đơn lẻ bên trong móc vào ba mũi kép đơn cùng chân móc một hai và ba tiếp tục khoảng cách lên hai xích cái khoảng trống nằm chính giữa này móc vào một mũi kép đơn lên hai xích chân móc của mũi kép đơn kế bên móc ba mũi kép đơn cùng chân móc kép đơn thứ nhất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 mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc lên một mũi móc xích và làm tương tự cho mình cái cụm này móc cho đến cuối vòng nha ta sẽ tạo được họa tiết lá như thế này và ở đây mình cũng có 19 mũi móc cho cái hàng móc thứ ba của họa tiết lá nè đây họa tiết lá của mình hoàn tất như thế này ha sau khi đã móc đến cuối hàng và kết thúc cái họa tiết lá đầu tiên gây nên 19 mũi móc nè điểm đầu tiên và điểm cuối cùng sẽ có một mũi móc xích các cái khoảng trống nằm chính giữa sẽ là hai mũi móc xích đây hai mũi móc xích nè điểm đầu tiên và cuối cùng là một mũi móc xích khoảng trống này là hai mũi xích ha thì ta cũng được 19 mũi móc cho cái hàng móc thứ ba tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này móc vào đây một mũi dời lên hai mũi móc xích tương tự như cái mũi móc đầu tiên của các hàng phía trên nè cũng móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi kép đơn để tạo được họa tiết lá cho hàng móc tiếp theo thì các bạn sẽ để ý cho mình nè hàng móc tiếp theo mà ta bắt đầu móc ở đây nè nó sẽ tương tự giống như cái hàng móc ở phía trên nó một hàng hàng móc phía trên nó một hàng thì cái hàng móc này nè nó sẽ là cái hàng móc này ha các bạn sẽ móc tương tự cái hàng móc tiếp theo này giống như cái hàng móc ở bên trên á tức là ở đây mình đã có được 3 mũi kép đơn vào cùng một chân móc thì hàng móc tiếp theo các bạn sẽ gây nên cho mình cái hàng chính giữa của họa tiết lá nha móc lên hai mũi móc xích ở trên nó một hàng ta móc vào ba chân móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn ha thì ở đây các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân móc mà ta kết thúc của cái họa tiết lá phía trên nè sau đó di chuyển kim đến ba chân móc này mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc tiếp tục kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba cho chân thứ ba nè thì mình vừa tạo ra được 5 mũi móc ha nó cũng tương tự như cái hàng móc phía trên nó một hàng á tiếp tục móc lên hai mũi móc xích ta được 7 mũi móc nè di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn lẻ bên trong này móc vào đây hai mũi kép đơn và khoảng cách của hai mũi kép đơn của mình là nó sẽ cách nhau 3 mũi xích ha lên 3 mũi xích tiếp tục móc vào đó một mũi kép đơn nữa móc lên hai xích ba chân móc kế tiếp này mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ta được 17 mũi móc nè ở điểm đầu tiên ta tạo khoảng cách hai mũi xích thì cuối cùng các bạn cũng gây nên cho mình hai mũi xích nha móc lên hai mũi móc xích di chuyển kim đến hai chân móc của mũi kép đơn bên này nè bỏ qua cho mình cái mũi chụm nha móc vào hai chân móc này mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì như vậy là ta vừa hoàn tất được cái hàng móc tiếp theo và nó tương tự như cái hàng móc ở phía trên nó một hàng nè đây hàng móc phía trên nó một hàng là hàng này ha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 chân móc ta vừa móc móc tiếp một mũi kép đơn nữa tiếp tục lên hai xích ba chân kế tiếp mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khoảng cách tiếp theo lên hai xích bỏ qua cái mũi chậm ở phía dưới và di chuyển kim đến hai chân móc phía ngoài này mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ta cũng hoàn tất được hàng móc tiếp theo của họa tiết lá ha đây cũng được 19 mũi móc tương tự như cái hàng móc phía trên nó một hàng ha làm tương tự cho mình đến cuối hàng để tạo cái khoảng cách như vậy ha sau khi đã móc đến cuối hàng tạo hàng móc thứ hai cho họa tiết lá thứ hai nè cái họa tiết lá thứ hai của mình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 khoảng trống năm chính giữa của cái cụm tiếp theo này nè khoảng trống 3 mũi móc xích ở phía dưới móc vào một mũi kép đơn sau đó sẽ làm đối xứng ngược lại lên hai xích móc vào chân móc của mũi kép đơn lẻ 3 mũi kép đơn cùng chân lên hai xích ba chân móc phía ngoài này chụm lại thành một chân để kết thúc cái họa tiết lá của hàng móc này nè lấy lên và đâm kim lần lượt vào ba chân móc sau đó kéo len qua bốn chân móc trên kim điểm cuối cùng sẽ gây nên một mũi móc xích nha hai chân móc còn lại ngoài cùng này mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc tiếp tục lên một mũi móc xích và tạo cái cụm tương tự như vậy cho mình ở các cái họa tiết tiếp theo nè thì ta cũng gây nên được 19 mũi ha hàng móc này nó sẽ tương tự như cái hàng móc có mũi chụm ở phía trên tức là trên nó một hàng móc ha đây trên nó một hàng móc như thế này mỗi cụm ta sẽ có 19 mũi móc lên một mũi móc xích và móc vào hai chân móc kế tiếp một mũi kép đơn mỗi chân móc để ta tạo cái cụm thứ hai tạo cụm thứ hai thì tương tự như cái cụm đầu tiên mà mình móc nè ở đây mỗi họa tiết lá của mình sẽ kết thúc là ba hàng móc đây ba hàng móc như thế này thì cái hàng móc thứ ba của mỗi cụm mình sẽ tạo ra được một cái hàng móc đầu tiên cho cái cụm tiết lá của mình ở chính giữa nè đây ta cũng tạo ra được một cái cụm ba mũi móc ở đây thì hàng móc tiếp theo các bạn sẽ làm xen kẽ cho mình tương tự giống như hàng móc trên nó một hàng ha sau đó hàng móc tiếp theo cũng tương tự như vậy nè và ở mỗi cụm này để nhớ được cái mũi móc xích mà mình gây nên á thì các bạn sẽ để ý cho mình cái hàng móc mà ta có mũi chậm á hai mũi đầu tiên và cuối cùng sẽ gây nên khoảng cách là một mũi xích các cái khoảng cách nằm chính giữa sẽ là hai mũi xích ha còn hàng móc trên nó nè thì các cái khoảng cách hai bên sẽ là hai mũi xích còn cái khoảng cách ta tạo cộng chính giữa sẽ là ba mũi xích như vậy thì hàng móc của mình nó sẽ không có bị nhầm lẫn mũi móc và nó sẽ không có bị trên nhau mũi móc ha mỗi hàng móc ta sẽ có 19 mũi móc thì từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình thêm nhiều hàng móc nữa các hàng móc của mình nó sẽ giống nhau và cách nhau là một hàng móc ha hai hàng móc giống nhau thì nó sẽ cách nhau là một hàng móc sau đó làm tương tự cho mình các cái hàng móc tiếp theo để hoàn tất cái họa tiết lá nè các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa ha móc thêm nhiều hàng móc tương tự tạo họa tiết lá cho mỗi cụm cho đến khi cái chiều cao từ cái phần vai áo phần vai áo xuống cái hàng móc ta thêm cuối cùng ha từ đây nè xuống cái hàng móc ta thêm cuối cùng nó sẽ bằng trên đầu gối của bé một chút ha thì cái phần chân váy phía dưới của mình nó sẽ còn tầm khoảng 7 cho đến 8 cm nữa ta sẽ kết thúc được cái phần chân váy này thì các bạn cứ móc cho đến khi cái chiều dài của cái phần vai áo xuống hàng móc thêm cuối cùng á nằm ở phía trên đầu gối ha như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc cái phần thân váy nè mình sẽ dừng clip ở đây và clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viền lại toàn bộ cái phần chân váy phía dưới cho cái phần thân váy của mình hoàn tất ha